chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh à, Nhà đất Hà Nội Hôm nay à, tôi xin giới thiệu với các bạn à, một ngôi nhà nữa của công ty bất động sản Việt Long Ngôi nhà nằm tại khu vực Hà Trì, Hà Cầu, quận Hà Đông Ngôi nhà có diện tích là 35m2, xây 4 tầng Đây hiện tại là tôi đang quay phần ngõ của ngôi nhà đây Như quý vị có thể nhìn thấy là ngõ trước nhà rất là rộng rộng 2,5m đều được chúng tôi nát gạch đỏ rồi rất là sạch sẽ và thoáng đây là phần à, phía ngõ đằng phía bên trong à, phần, à, phần phía ngoài đây như tôi đang quay là phần à, mặt tiền của tầng 1 ngôi nhà thì bao gồm có ốp gạch à, hàng loại một và phần cửa thì là cửa hai lớp như chúng ta có thể quan sát là bên ngoài là gồm một lớp cửa kéo được làm từ chất liệu inox 3 nẻ tư còn bên trong thì sẽ là một ờ, lớp cửa gỗ khuôn trò cánh trò ba lô kính để làm cho thoáng của ngôi nhà để chúng ta thể quan sát lại một lần nữa phần ờ, không gian ngõ và phần ờ, không gian mặt tiền phía bên ngoài đây phần phía bên ngoài mặt tiền thì đều được chúng tôi đắp giả cột và sơn trắng rất là thoáng và đẹp cho toàn bộ không gian của khu nhà này và tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà về phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà như chúng ta có thể quan sát đây thì uh, hiện tại được uh, công ty chúng tôi chia thiết kế chia làm hai phần phần phía bên ngoài thì chúng ta có thể làm phòng khách phụ hoặc là uh, chỗ để xe như thiết kế của công ty tôi thì chỗ không gian chính này là để chỗ để xe thôi bởi vì là chúng ta để phòng khách hiện tại đã đang để phòng khách trên tầng 2 đây là không gian để xe rất là tiện cho chúng ta bên trên thì cũng có hệ thống ờ, trần thạch cao đầu chờ của ờ, quạt nắp quạt hoặc là đèn ờ, trang trí có hệ thống đèn nét chiếu sáng luôn và tiếp theo chúng ta có thể quan sát phần không gian bên trong là không gian bếp và phòng ăn đây là không gian bếp của chúng ta không gian bếp rất là rộng và thoáng à, cũng bao gồm có hệ thống chân thạch cao này bên dưới là hệ thống gạch nát nền có phần bếp thì có phần ờ, tủ bếp được làm từ gỗ sồi nga phần à, mặt bếp thì đá tự nhiên và phần chậu rửa đây chúng ta có thể quan sát là phần à, inox à, 304 hàng nhập khẩu đây chúng ta có thể quan sát kỹ hơn về phần à, tủ bếp gỗ rất là chắc chắn đây là phần bên trong này và tiếp theo thì à, ngôi nhà này đặc biệt là có thêm một cái phần à, điểm nhấn nữa đó là phần à, ngõ phía đằng sau đây để tôi có thể mở ra cho chúng ta quan sát phần ngõ đằng sau của ngôi nhà đây đằng sau nó cũng có một cái ngõ thông ra như này đây chúng ta quan sát phần ngõ phía đằng sau cũng rất là rộng nên ngôi nhà này sẽ thoáng trước và sau đây chúng ta quan sát từ phía bên trong ra và phần à, không gian tầng 1 sẽ có một cái nhà vệ sinh phụ như này ở dưới gầm cầu thang tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên trên à, tầng 2 của ngôi nhà để quan sát trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ bao gồm một phòng khách chính và một phòng ngủ phòng khách chính thì à, hiện tại là chúng tôi đang làm ở phần à, lệch tầng đây chúng ta phải quan sát là sẽ được ốp từ à, sàn gỗ công nghiệp này bên trên là sẽ có hệ thống phào chỉ hệ thống chân thạch cao đây là phần cửa thông ra phía ngõ đằng sau đấy rất là thoáng đây là phần à, tấm vách CNC và kệ để đồ của tầng phòng khách đứng à, trên này có thể quan sát hết phần à, phía dưới của tầng 1 và phần ngõ và tiếp theo của tầng 2 là sẽ có một cái phòng ngủ và phòng vệ sinh ở bên này chúng ta sẽ đi lệch lên khoảng 3 bậc đây là phòng vệ sinh của tầng 2 bao gồm hệ thống bồn cầu hệ thống lavabo chậu rửa và đầu chờ của mình nóng lạnh quạt thông gió đây đây là phần à, phòng ngủ của tầng 2 phần cửa sổ này thì sẽ là cửa sổ hai lớp bên ngoài là cửa sắt và bên trong là cửa nhựa loại thép cách âm cũng bao gồm hệ thống trần thạch cao hệ thống chiếu sáng thôi có đâu chờ của điều hòa đây phần cửa thông phòng thì sẽ được à, làm từ cửa gỗ khuôn sẽ là khuôn cánh trò và gỗ là gỗ dâu tiếp theo thì à, chúng ta sẽ đi lên tham quan tầng 3 của ngôi nhà tầng 3 thì chúng ta sẽ chia được hai phòng ngủ rộng một phòng ngủ phía đằng trước và một phòng ngủ phía đằng sau chúng ta chắc là chỉ thân à, quan sát qua cái tầng 3 này thôi bởi vì là cũng chỉ có chia hai phòng ngủ các thiết bị thì cũng như tầng dưới cửa sổ này khác một cái là trên tầng 3 này chúng tôi là ốp ờ, phần ờ, nền đây như chúng ta có thể nhìn thấy là nền chúng tôi sẽ là gạch giả vân gỗ đây là phòng ngủ phía đằng trước ngôi nhà này thì ờ, nằm ở ngay vị trí của phường Hà Cầu quận Hà Đông rất là gần chỗ chợ Hà Đông thôi ngõ rộng thông thoáng hai mặt ngõ à, ngôi nhà thì đang được chúng tôi chào bán với giá 2 tỷ 730 triệu đồng giá thì đã bao gồm thuế phí sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng ờ, đối với khách hàng có nhu cầu đây là trên phần ờ, tầng 4 chúng ta quan sát đây đây là phần cầu thang này giếng trời và bên này là phần phòng thờ của tầng 4 rất là rộng thì hôm nay là chính là phần sân phơi ngoài ra thì khu vực này thì bên ờ, công ty tôi còn xây dựng một số các vị trí khác nữa giá dao động từ 2 tỷ 3 2 tỷ 4 2 tỷ rưỡi đến trên 3 tỷ nói chung là tùy vào nhu cầu của quý vị thôi nếu mà quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ theo tôi à, theo số điện thoại ở trên ờ, video hoặc là phần mô tả uh, hoặc đăng ký kênh để được nhận các thông báo và video khác thường xuyên hơn. Xin uh, cảm ơn và hẹn gặp lại.